tánh lễ sư dạ à, rồi chào bà con à, kinh tạng á thì um, có 25 cuốn trung bình á, là cuốn 500 trang và ờ, tìm hiểu tới nơi tới chốn thì mình thấy rằng có một cái quan hệ rất là chặt chẽ không thể tách rời giữa uh, uh, a tỳ đàm và kinh tạng ở chỗ là không có a tỳ đàm chúng ta không hiểu được kinh tạng đó là một chuyện chuyện thứ hai nữa đó là um, học gì thì học nhưng mà phải nhắm đến ba điều sau đây một học để mà tìm ra cái mối liên hệ giữa ba tạng với nhau chỉ còn nếu mà học đến một lúc nào đó mà mình học mà mình ờ, không tìm thấy được cái mối quan hệ giữa ba tạng học tạng này bài xích tạng kia là sai dạ, lời Phật là chỉ có một dòng một luôn thôi Ừ. cho nên thứ nhất là tìm thấy cái mối quan hệ giữa ba tạng thứ hai học để mà tìm thấy cái sự liên kết giữa lý thuyết và thực hành giữa nhận thức và hành trì còn nếu mà học đến một lúc nào đó mà mình muốn buông lúc nào mình buông đó mình không thấy được cái mối tương quan giữa cái học và cái hành vậy là học sai ừ. cái và cái thứ ba mình học mình hành và mình thấy nó có cái tác nó có cái ý nghĩa ứng dụng thì là học đúng còn nếu mà mình học mà mình không thấy nó, nó giúp cho mình được cái gì hết nó không giúp cho mình hóa giải được một cái vấn đề gì trong tâm tư trong đời sống thì vậy mình học sai à, như vậy có ba điều một học giáo lý để tìm được cái mối tương quan giữa ba tạng thứ hai học để mình tìm được cái mối tương quan giữa học và hành thứ ba học là phải được an lạc à, học đạo mà được an lạc là học đúng còn học làm sao mà học kiểu giống như mình học toán lý hóa đó học chỉ nhét ra đầy cái đầu mình thôi nhưng mà mình không có cải hóa được bản thân à, không tìm được ừ, cái sự chuyển hóa bản thân thì như vậy là học sai ừ. và một chuyện nữa chúng ta học ừ, giáo lý trong lớp này tuyệt đối là chúng ta không có coi nặng cái vấn đề ờ, hình thức học vị bằng cấp chứng chỉ gì hết nhưng có một điều ừ, chúng tôi thiết tha mong mỏi là mai sau học xong năm cuốn này thì 25 cuốn là khoảng 12.000 trang thì chúng ta gom lại đó thì còn có 5 cuốn Calama mà 5 cuốn Calama nó một cuốn 500 trang mà mỗi cuốn như vậy nó thật ra nó chỉ có hai trăm rưỡi trang thôi bởi vì hai trăm rưỡi kia là tiếng Pali các bạn đồng ý không mang tiếng là 500 thì thật ra mỗi cuốn anh có hai trăm rưỡi như vậy thì năm cuốn á, thì nó có bảy trăm rưỡi trang thôi có nghĩa là 12.000 trang mà gom lại chưa được 1.000 trang à, để cho bà con là có được một cái khái niệm căn bản về Phật học nói chung và kinh tạng nói riêng ừ, và tôi cũng mong là mai này bà con khi mà nhìn thấy ờ, cái bộ nhật tụng Kalama bà con biết rằng đó đó chính là cái chứng chỉ của mình đó mình đã học xong rồi đó mình ờ, mình cái giáo lý mình có cái nền rồi đó chứ còn mà mất mấy chục năm ờ, đi chùa lại Phật cúng dường mà tới lúc bạc tóc mà mù tịch về giáo pháp thì rất là đáng tiếc bởi vì nếu mà chúng ta không tin Phật thì thôi còn nếu mà tin Phật ấy thì chúng ta phải tin rằng đó là thân người khó được ừ, thân người rất là khó được lý do là một ngày như vậy đó chúng ta sống với cái tâm hồn của con người đó không được bao nhiêu hết à, mà chúng ta sống với tâm hồn xa đọa thì nhiều không cho nên dựa vào đó mình thấy rằng trong kinh nói đó là chính xác à, thân người khó được chánh pháp thì khó gặp nếu mà thân người khó được điều đó có nghĩa là cái người lành rất là khó gặp bởi vì sao vì thân tại sao thân người khó được là bởi vì cái thiện nó khó làm lắm mà nếu mà thiện khó làm thì người thiện khó kiếm mà người thiện đã khó kiếm thì cái chuyện mà gặp được đức phật hay là giáo pháp của đức phật hay là cái người hoàng dương giáo pháp càng hiếm bởi vì cái này nó dẫn đến cái kia cái thiện nó càng hiếm thì cái người thiện càng hiếm mà đức phật á, là thiện của thiện Đức Phật là người thiện trong đám người thiện mà người thiện là đã khó kiếm rồi à, cho nên là mình ý thức được rằng cái thân người khó gặp chánh pháp cũng thân người khó được mà chánh pháp khó gặp thì nếu mà bây giờ mình là thân người mang thân người mà bây giờ được gặp Phật pháp nữa mà lại mù tịch về giáo pháp thì quá uổng và một chuyện nữa mà tôi nghĩ rằng mình dứt khoát phải nói ra ở đây đó là cái uh, theo trong A Tỳ Đàm thì một cái công đức mà được thực hiện ừ, mà có cái trí tuệ đi kèm ấy thì cái công đức nó mới lớn không? và cái công cái cái trí tuệ đây nó gồm nhiều cấp à, thì quý vị thấy mà ờ, trí tuệ của người này khác người kia à, trí tuệ thì nó có nhiều loại văn tư và tu thì trí văn tức là cái kiến cái trí tuệ mà nó có từ cái chuyện mình nghe mình đọc mình học từ người khác còn cái trí tư là cái thấm thía suy diễn suy luận dạ. Ờ, trên cái nền tảng của kiến thức còn cái trí tu là cái sự hiểu biết ờ, dựa trên nền tảng thực chứng thực chứng của thiền định là thiền tuệ ha ừ. à, tại sao mà mà mà mà mà, phải, mà trí tu phải dựa vào hai cái đó là bởi vì mình thấy muốn đắc sơ thiền ấy là phải trừ được năm truyền cái mà trừ được năm truyền cái thì cái trí nó mới sáng được đó, mới đắc được sơ thiền không? và người đắc sơ thiền họ mới có điều kiện đắc nhị tam và tứ thiền ngũ thiền và người đắc tam và tứ ngũ thiền ấy, thì họ mới có cái khả năng à, họ thấy ra được những cái điều mà cái người không có thiền không thấy được này đó là nói về thiền chỉ thiền định còn thiền tuệ là xưa giờ mình không hề biết cái cấu tạo cái vận hành ừ, cái duyên khởi của cái thân tâm này khi mà mình học Phật pháp đặc biệt là từ đà rồi ứng dụng vào cái phong bồng tứ niệm xứ thì mình thấy rõ rằng cái cái bản chất cái cấu trúc cái vận hành của thân tâm này nó ra sao ta thế nào người khác như vậy và chúng sanh ờ, được cấu tạo được vận hành như thế nào thì mình hiểu được luôn là cái vũ trụ nó cũng được cấu tạo được vận hành như thế nào không ừ. cho nên bắt buộc ờ, là chúng ta phải có trí ba loại trí văn tư tu và tùy thuộc vào cái văn tư tu của mình nó nhiều hay ít nó sâu cạn rộng hẹp thế nào mà cái công đức của mình nó khác nhau không thí dụ như cũng cùng bỏ tiền ra xây chùa đúc chuông in kinh đúc tượng nhưng mà cái người mà có kiến thức Phật pháp ấy, thì họ làm với một cái nhận thức uh, nó khác còn cái người kia họ chỉ thuần túy là niềm tin uh, mà nó đặc biệt chỗ này mình đến với đạo chỉ thuần túy bằng niềm tin thì mai này cũng chỉ vì cái niềm tin của mình nó trục trặc à, nó bị thương thách là mình buông đạo ngay đấy còn mình đến với đạo bằng nhận thức bằng hiểu biết thì mai này trời có sập xuống thì mình vẫn cứ thờ Phật vẫn cứ thờ pháp Đấy. còn khi mình đến với đạo chỉ thuần túy bằng niềm tin à, thông qua ừ, một cá nhân một tập thể nào đó thì một lúc nào đó, đó khi một cái cá nhân tập thể đó mà không được như mình nghĩ à, qua mắt của mình quan sát hay là qua thị phi tai tiếng thì lập tức toàn bộ cái niềm tin tam bảo thì sụp đổ ngay bởi vì niềm tin tam bảo của mình ngay buổi đầu nó đã được thiết lập được xây dựng trên cái nền tảng là niềm tin thuần túy niềm tin thiếu trí đây. nhớ cái đó, cái đó rất là quan trọng cho nên đây là lý do vì đâu chúng ta phải học giáo lý thứ hai nữa đó là chỉ có học giáo lý thì chúng ta mới có một cái nhìn ừ, khác đi về thế giới này bởi vì thế giới này nó ra sao để nó tùy thuộc vào cái nhìn của mình không thế dụ cũng cuộc đời này cũng trái đất cũng hành tinh này đấy, cũng cây cỏ đất đá đại dương sông rạch kinh ngồi con người chia muôn à. Ờ. nhưng mà cái anh mà mù bẩm sinh ấy thì anh cảm nhận thế giới nó khác cái anh mà điếc bẩm sinh ấy anh cảm nhận nhìn thế giới nó khác cái anh bị tâm thần bẩm sinh ấy, anh cảm nhận thế giới nó khác ừ, không chưa hết cái cái người mà bị bao tử bị bệnh trĩ bị sỏi thận không? họ cảm nhận thế giới này nó khác cái người mà thường xuyên bị nhức đầu bị chóng mặt cả không bị cao máu họ nhìn thế giới này nó khác mặc dù ờ, họ cũng mắc tay mũi lưỡi như mình vậy đó nhưng mà đau suốt ngày nó cứ nhăn nhăn nhăn nhăn nhăn không là nó khổ như táo bón khi mà mình có một cái vấn đề ừ, về tâm sinh lý này thân thì bệnh tâm thì có mối âu lo ừ, nội kết nào đó thì cái nhìn của chúng ta về thế giới đương nhiên là nó không giống người khác lúc bây giờ mình nhìn qua cái lăng kính của bản thân không cho nên chúng tôi quay lại khi Phật pháp cũng vậy chúng ta biết được Phật pháp thì cái nhìn của chúng ta về bản thân về những người xung quanh về thế giới về vũ trụ về cái dòng chảy luân hồi đương nhiên có khác bởi vì Phật pháp cung cấp cho ta một cái nhìn không? kiến thức nào cũng vậy hết kiến thức nào cũng vậy hết một người có kiến thức về hóa chất về vật lý về đại số hình học lượng giác thấy nó vậy đó nhưng mà cứ thêm một kiến thức thì cái nhìn của mình về thế giới nó khác người ta khác chắc chắn là khác nội mà vì riêng cái khoảng logic đó. cái logic trong đầu của một cái thằng mà giỏi toán lý hóa đó với cái logic đó nó nhìn thế giới nó khác à, mặc dù trước mắt mình thấy nó, nó thì nó học xong đi chi về nó, nó làm cái chuồng heo cho chuồng gà cho vợ thôi nhưng mà ít ra nó có toán lý hóa cái đầu của nó suy nghĩ khác đó là đời còn đạo khi mà mình có được cái kiến thức về Phật pháp này, thì cái cách nhìn của mình cái cảm nhận của mình về bản thân về cuộc đời đương nhiên phải khác đi đạo Phật cung cấp cho mình một cái nhìn ờ, ờ, cái nhìn trước mắt là mình ờ, thông thoáng cảm thông và có khả năng chia sẻ tốt hơn rồi cái thứ hai nó cái nhìn nó cung cấp cho mình một cái khả năng thông thoáng không có bị ừ, giam hãm trong các định kiến học Phật mà học cho đúng ý là không có giam hãm trong các định kiến lát nữa chúng ta sẽ bàn sâu về chỗ này ừ. Ừ, và cái thứ ba nữa đó là khi mình học Phật như vậy đó là mình đang là vượt thoát khỏi à, cái thế giới cái cái cảnh giới ờ, ờ, cái trình độ hiện tại của bản thân ừ, cái đó là cái điều rất là đặc biệt không mình vượt thoát khỏi cái trình độ hiện tại bởi vì cái nguy nhất của của cái thế giới phàm phu là gì là đụng đầu dính đó ừ, sinh ra ừ, lớn lên trong cái môi trường trong hoàn cảnh nào thường thì thường người ta bị gọi là giam hãm bị dính mắc bị vướng kẹt ở trong đó và người ta không nghĩ đó là mình đó là cái nhà tù của mình ừ, cái bi kịch của của của nhân loại là chỗ đó bi kịch của chúng sinh và vu là chỗ đó tức là sinh trưởng trong cái môi trường nào thì thường bị giam nhốt trong môi trường đó ừ. kể cả những người ừ, có bằng cấp có học vị giàu có tiếng tâm quyền lực uy tín họ tưởng là thế giới của họ ngon lành hơn so với mấy người nghèo mấy người dốt nhưng họ quên rằng chẳng qua là nhà tù của họ đó, nó lớn hơn một tí nó, nó rong một tí vặt cái cái cái cái cái về sợi dây xích mà nó đang xiềng cái chân của họ nó bằng vạt chỉ vậy thôi nhưng mà các vị tưởng tượng đi một cái phòng da mà 10 mét vuông với 100 mét vuông thì nó khác nhau chỗ nào nó khác nhau chỗ rộng hơn tí nhưng mà vẫn là da này một cái sợi dây xích dầu bằng sắt rỉ sét hay là một sợi dây xích đúc bằng vàng khối thì vẫn là sợi dây xích nó khác nhau từ cái chất liệu nhưng nó giống nhau cái tác dụng đó là cả hai đều giam hãm một đời người nha ừ. cho nên là cái nguy hại nhất của phàm phu đó, chính là hài lòng ừ, với cái nhà giam chính mình mình bị giam nhốt ở trong cái sự hài lòng mình bị giam nhốt trong cái sự bất mãn ghê như vậy đó cái vị nghe nói giam nhốt trong sự hài lòng thì các vị thấy hơi kỳ kỳ rồi mà mình bị giam nhốt trong sự bất mãn trong cái thích và trong cái ghét này có nghĩa là khi mình ghét cái gì dầu người hay vật này, thì lúc đó mình đã tự giam nhốt ừ, trong một cái thế giới của định kiến thành kiến này và khi mình thích cái gì thì mình cũng tự giam nhốt mình trong cái thế giới của định kiến ừ. cho nên là ừ, đây là lý do vì đâu chúng ta học giáo lý học để mà tự tháo cởi tự giải thoát tự khai phóng bản thân mình đây là lý do mà chúng ta à, phải tìm đến Phật pháp đừng bao giờ nghĩ rằng là học Phật pháp bởi vì nghe nói ờ, nghe nói Phật pháp là lời Phật à, mà Phật là vĩ đại à, Phật à, là vĩ đại Phật là uh, linh thiêng như vậy học lời Phật là có phước nếu mà vậy là chết rồi ừ, Đức Phật không có muốn mình học Ngài như là học bùa không phải mà Ngài chia sẻ cho mình những tia sáng những cái góc nhìn Ngài chia sẻ cho mình những cái chiều cao những cái chiều sâu những chiều rộng để mà mình nhìn về thế giới tốt hơn mình khổ là vì mình hiểu lầm à, mình khổ là vì hiểu lầm mình khổ là vì mình tự giam nhốt mình trong cái môi trường sinh trưởng Đấy. mà mình học Phật pháp thì Phật pháp cung cấp cho mình một cái nhìn ừ, mà vượt thoát ừ, cái định kiến ừ, cái đó cái rất là quan trọng và hôm nay trong cái bài cái buổi học đầu tiên của cái lớp gọi là kinh tạng à, trong nội bộ vui niệm thì mình gọi là nhật tụng kalama nhưng mà nói gọi như vậy thì nó, nó có vẻ nó đóng khung lắm và đó đây là lớp kinh tạng trích diễm diễm là là hay là đẹp á bài kinh này cũng đẹp hết bài kinh này cũng hay hết nhưng mà uh, chúng tôi um, cố ý uh, sưu lục sưu lục select mấy cái bài kinh mà chúng tôi tự cho rồi có thể thông qua đó phật tử có được một cái nhìn nền tảng mà nó mang tính thứ lớp chứ còn tự một mình mình bươn trải bôn ba trong kinh tạng đuối lắm vô gặp mấy cái bài mà khó đó khó làm sao tại vì cái số người đến gặp Phật ấy, căn cơ khác nhau có nhiều người họ đến họ đặt ra những câu hỏi ừ, hóc búa ừ, theo cái trình độ của họ và đương nhiên à, Phật cũng phải trả lời những câu hỏi đó ừ, một cách tương ứng và những bài kinh đó, đó đối với nhiều người chịu không nổi tôi ví dụ nhưng bà con mở cái trung bộ bà con đọc dùm tôi cái bài đại phương quảng cái bài kinh đó quan trọng lắm nhưng mà tôi e rằng 99 phần trăm đại chúng đọc cái đó chảy máu mắt chảy máu mắt đọc không hiểu ừ. Ừ, chảy máu mắt chúng ta sẽ từng bước làm quen với những bài kinh đó sau một thời gian ừ tìm hiểu mới là kinh nền kinh nền kinh nền trước ừ, và ừ, đến hôm nay thì chúng ta đã có bản thảo ừ, của quyển Kalama 4 Kalama 3 thì đang hoàn tất những công đoạn cuối để gửi cho nhà in như là chúng ta đang bắt đầu chúng ta là chúng tôi bên đây đó đang à, sửa soạn hoàn tất quyển 3 và quyển 4 đã có một phần bản thảo rồi thì đầu tiên là chúng ta học về Kalama 1 thì tôi nói để cho các vị đừng có rung thứ nhất là chúng ta học ở đây là chúng ta học kinh tạng mà bằng cái sớ giải cái commentary của kinh chứ không có phải là học kinh tạng mà thông qua cái tư kiến của cái, cái người giải thích à, ông không thích sao ông giải thích vậy thì kẹt lắm nếu mà kinh tạng mà dễ hiểu như vậy thì đó đâu phải là cái di sản của một tuệ giác à, vĩ đại như Đức Phật và nếu mà kinh Phật mà ai cũng có thể tùy thích mà giải thích à, giảng giải ừ, thì hôm nay đạo Phật đã không còn nữa ừ, ai đó nói rằng ôm chặt từng trang kinh là chấp thủ thì tôi cũng đành chịu nhưng phải nói rằng ờ, nếu mà đọc kinh tạng mà không thông qua chú giải mà mạnh nay giải thích không muốn nói gì thì nói đó thì đạo Phật đã mất từ lâu rồi cái diện mà có cái gốc không diện mà có cái gốc ừ, muốn nấu nồi canh chua cũng phải có cái công thức căn bản rồi còn cái chuyện mà giảm giá thêm ai nấu chay ai nấu mặn ai nấu ngọt ai nấu chua ai nấu mặn gì đó thì đó là tùy hơn nhưng mà căn bản cái công thức nấu canh chua nó phải có cái nền hơn phải có cái nền ừ. ở đây thì bài kinh đầu tiên chúng ta học là bài kinh cal bài kinh kalama cái bài kinh này đấy nó còn có một cái tựa nữa ờ, để bà con có thể tìm trong google tức là kesamuti ừ. kesamuti là không có tóc cây là ngựa mất tóc ừ. thì, thì, thì cái đó, cái, đó là cái địa danh của người ta mình mắc gì mình bàn cái đó ừ, cho nên bà con có thể vào google bà con thấy cái bài kinh này nó có hai cái tựa một là cái tựa kalama kalama sutta hai là cái tựa gọi là kesamuti sutta cái nội dung bài kinh này ờ, được ờ, rất rất nhiều người Âu Mỹ xem là cái cánh cửa để dẫn vào đạo Phật bởi vì ờ, đa phần không phải đa phần mà là tuyệt đại đa số người Âu Mỹ để lớn lên trong cái ờ, bối cảnh văn hóa cơ đốc và ai mà lớn lên trong bối cảnh cơ đốc bối cảnh văn hóa cơ đốc giáo là đều biết cái câu này của thánh kinh đó là phúc thay cho kẻ nào chưa thấy đã tin trong khi bên phật giáo mình thì có cái câu ngược lại chớ vội tin à, những gì được truyền khẩu truyền tụng này được đồn đại kể cả những điều được ờ, xem là cái dòng thông tin chính thống được ghi chép ở trong ờ, kinh điển khả kính thiên liêng cũng đừng vội tin vì điều đó ờ, được là, uh, truyền dạy bởi một người mà mình gọi là sư phụ và cũng đừng vội tin chỉ vì điều đó nó hợp với này, cái nền tảng kiến thức siêu giờ của mình nó hợp với cái, cái kiểu suy tư của mình cũng đừng vội tin là bởi vì cái điều đó nó được uh, rao giảng bởi một người mà mình nhìn qua đã thấy thích à trong đây có cái đó mới đặc biệt coi chừng cái đó coi chừng nó có những cái điều mà, mà mình tin nó chỉ vì ờ, là nó được phát biểu bởi một con người mà nhìn qua đã thấy thích bữa nay tôi tiết lộ các vị nghe một cái chuyện à, cái chuyện này rất là bậy nhưng mà đang giảng này không để không nói đó là tôi các vị có quyền không tin ờ, nhưng mà tôi không có theo dõi cái showbiz Việt Nam nhưng có một người tôi ngẫu nhiên tôi biết được tôi có cảm tình và tôi giật mình tôi chết cha rồi cái này mà tôi không biết đạo là tôi chết rồi đó là tiên na tình <laughs> tiên na tình cái cô này đó thì nói theo cái gọi là ngôn ngữ thế gian đó cũng đẹp cũng đẹp cũng đẹp thôi mà không biết bây giờ của làm nghề ngỗng gì tôi không có biết nhưng mà vì cái dân duyên sao đó mà cổ hôm nay cổ trở thành ra là một môn đồ của Phật giáo mật tông và cái mà tôi tôi thích cổ đó không phải là vì cổ đẹp không thấy đẹp thì cũng mến rồi đó nó nó nguy cho là nó đẹp là trong đây trong Bali thì trong chú giải có xài cái chữ gọi là Yuttarupo đó. Ừ, cái cái ngoại hình ngoại diện nó nhìn thấy sáng sủa lễ được rồi đó ừ dĩ nhiên thì cổ là cái giọng nói xuất sắc rồi nhưng mà tôi quý cô chỗ là cổ là người Việt Nam duy nhất đầu tiên có thể không phải là cuối cùng nhưng mà đối với tôi cổ là người Việt Nam duy nhất và đầu tiên à, duy nhất đương nhiên là đầu tiên rồi ừ. là cổ có khả năng học thuộc lòng vô số vô số thần chú bằng tiếng phạn tôi thì dốt thôi nhưng mà trong cái biết của tôi thì cổ phát âm rất chuẩn phát âm tiếng Sanskrit rất chuẩn này và thuộc lào lao lào lao và tôi thì hôm nay vậy ông ngồi ôn lại đấy thì tôi cũng quen biết khá khá đấy. tăng ni phật tử của phật giáo bắc truyền nhưng mà tôi chưa hề gặp một cái người nào mà tôi nghĩ rằng đấy thuộc lào lào này, kinh chú này, mật giáo bằng tiếng sanskrit mà nhiều như cổ và đọc chuẩn như cổ Ờ, kể cả có những vị giảng sư chỉ ờ, khi thuyết giảng có trích một hai chữ mà phát âm nghe nó trục trặc rồi ví dụ như là cái Prajnaparamita cái cái cái bát nhã ba la mật hay là bát nhã tâm kinh Radaya đó là tôi thấy phát âm là thấy là không sướng rồi mà riêng cổ thì cái cô này có đọc chú mà có đọc Sanskrit là thấy mê lắm mà cái đang giảng Kalama mà tôi phải nhắc đến cổ là vì sao ừ. là vì đó mình ở hải ngoại đó mình có thể pháp hòa đó tôi nói các vị tưởng tượng tôi là đồng tính chứ tôi khoái thầy báo hòa lắm cái mặt của thầy đẹp mà lành lắm lành nó thầy không phải đẹp như tài tử nhưng mà cái, cái ánh mắt của thầy cái nụ cười của thầy cái giọng nói của thầy cái, cái cách diễn đạt của thầy mình tin được mình tin được một người nói chuyện rất là chừng mực này rất là cẩn trọng này có trách nhiệm lắm ừ. mà đặc biệt là cái gương mặt của thầy Pháp Hòa là tôi chịu tôi chịu lắm. rồi bây giờ thêm cái cô Tina Tình đó, tôi mới nghĩ trong bụng nó chết rồi nếu mà mình không có biết cái gì hết mà mình gặp hai vị là sư thái và và và sư tổ này là mình mê chết luôn có cái là hai vị này bây giờ ho ra tôi cũng ghi âm về tôi nghe mê hay gì đó lắm tôi mê là pháp hòa lắm tôi mê cái cô tiên nó tình này bây giờ trở lại bài kinh là một lần đó thế tôi đi đến một cái địa phương dân chúng ở đó đó Đấy họ ờ, nhìn thấy ngài là họ chịu rồi họ nhìn họ thấy là, là mấy chục cái hảo tướng là lộng lẫy lung linh và lấp lánh là họ chịu rồi rồi họ thấy một cái tăng đoàn coi như là trang nghiêm đoan nghiêm pháp tướng và coi như lục căng thanh tịnh họ chịu quá họ ra cái họ tiếp đoán thế tôn và tăng đoàn này rồi mới thưa với ngài, nó trời chúng con ở đây có cơ hội gặp gỡ rất là nhiều các vị tôn sư của các cái đạo giáo mà khổ không nổi đó. vị nào ừ, thì cũng nói mình là số một hết tụi con thiệt là hoang mang ghê lắm hôm nay chúng con gặp thế tôn chúng con muốn muốn hỏi là chúng con phải làm sao khi mà có quá nhiều ừ, quá nhiều ừ, quá nhiều cái, cái, cái, cái chọn lựa như vậy quá nhiều cái chọn lựa như vậy Đấy. thì chúng con rất là quan xin thế tôn giúp chúng con thì Đức Phật này trả lời rằng các người hoang mang là đúng phân vân lưỡng lự là đúng e trong hoàn cảnh nó cũng phải về thôi tuy nhiên đây là những cái điều mà người cần phải tâm niệm này bây giờ mình vô trong chánh kinh nha chánh kinh chớ vội tin những điều gì đó ừ. chỉ vì đó là cái lời là truyền khẩu ừ, truyền khẩu ừ ở đây chúng tôi cố ý nếu các bạn để ý chúng tôi cố ý để là bốn chữ truyền đó là truyền khẩu truyền thuyết truyền tụng và truyền thừa ừ, bốn chữ truyền có nghĩa là sao là từ điểm A mà dời qua điểm B gọi là truyền thí dụ như trong tiếng Hán nó có cái chữ cổ chữ cổ là ở trên là chữ thập ở dưới là chữ khẩu cái chuyện gì mà được khoảng 10 cái mề miệng mà nó, nó, nó nhắc tới nhắc lui đó là thành ra chuyện xưa chữ cổ <laughs> dễ nhớ lắm à, dễ, nhớ lắm đó là chữ thập không rồi dưới là chữ khẩu chữ khẩu mình cứ mình dốt dốt mình cứ tưởng tượng đó là cái hình vuông đi là được rồi không à, mà cái chuyện gì mà nó được truyền qua truyền lại khoảng 10 cái miệng đó, là nó thành ra là là, là, là, là, là, là chữ, chữ, chữ, chữ cổ ờ, chữ cổ thì ở à, đó thế giới này là là cái sự gọi là trao truyền và tiếp nhận có thể khẳng định toàn bộ cái nền văn minh của nhân loại nó chỉ là một cái hành trình của trao truyền và tiếp nhận thôi Đấy. tức là kẻ trước nói cho kẻ sau cứ thế mà nó làm nên cái nền văn minh dầu đó là triết học văn hóa tôn giáo hay là chính trị là ờ, bất cứ một cái lĩnh vực nào trên thế giới dầu đạo học hay là khoa học hay là nghệ thuật tất thảy đều là cái hành trình của những của trao và nhận đấy cái vấn đề đấy cái kẻ trao ấy không phải kẻ nào cũng giống nhau và cái trình độ người nhận ấy không phải lúc nào cũng giống nhau và đây chính là cái đỉnh điểm của tất cả vấn đề này cái kẻ trao ra có nhiều kẻ họ trao châu ngọc à, quý kim bảo thạch nhưng có người họ trao ra toàn thuốc độc không mà về kẻ nhận cũng vậy ờ, có nhiều khi người ta trao cho mình quý kim bảo thạch nhưng mà mình à, cái cách đón nhận của mình mình không biết mình mới diễn dịch nó theo cái hướng của mình à, lấy cái, là cái chậu vàng mà đi đựng đựng phân đó, cái dạng cũng có nữa. Đấy. cho nên à, chuyện đầu tiên Đức Phật ngày ngày xác định rằng thế giới này đó là thế giới của trao và nhận và mình là người nhận mình phải cẩn thận cẩn thận là vì sao cái, cái nát này có nghĩa là gì là nghe nói qua nói lại mà nghe nói qua nói lại ở nhà có chuyện buồn ừ, ở nhà có chuyện buồn rồi cái nghe ai nó nói lên ờ, miễu bà đề lên lên ờ, ờ, miễu bà chú xứ cầu linh lắm nghe nói có cái chùa nào nó linh lắm mà nghe nói có ông thầy bối thầy bùa không tỷ gì đó linh lắm nghe nói qua nó lạ vậy nó rồi chạy theo mới gọi là anus sao bạn đó ừ. còn cái thứ hai là parampara giá là cái anus có thể là cái tạm thời à, nó qua nó lại mà tạm thời thôi nhưng mà cái parampara giá ở đây nó là cái cái cái cái cái cái, cái, cái thì cái cái cái cái mà nó đã đã, đã đi vào trong dân gian lâu ngày chẳng hạn như là thành ngữ tục ngữ ờ, ca dao uhm. à, thì cái đó đó nó cũng có một cái sức hút lớn lắm và tự nó có một cái sức thuyết phục và nó được là mặc định đó. À, có nghĩa là cái gì thì được nói được truyền khẩu lâu đời đó, nó cũng trở thành ra một thứ tôn giáo một thứ kinh điển ờ, dân gian chứ không phải không, không? nhớ cái đó ví ờ, dụ như sẵn bữa nay tôi phan ra tôi nói ra một vài chuyện mà có thể làm sốc bà con tôi cũng phải nói không ví dụ như là nhiều cái câu mình học được từ trong chùa hay là học ở ngoài xã hội ờ, hồi đầu á, lúc đầu á, nó là cái câu nghe cho kỹ nè lúc đầu nó chỉ là cái câu tiện miệng người ta nói là người ta tiện miệng người ta nói rồi lâu ngày nó được nhắc đi nhắc lại cái nó thành ra là suông miệng nhắc tới là nó suông miệng nói là phải có câu có ca có kệ từ cái tiện miệng nó chuyển qua cái suông miệng và cuối cùng nó trở thành ra là cái câu cửa miệng là chết rủi thí dụ như đây là những cái câu mà tôi xin bà con cẩn trọng những cái câu mà từ cái tiện miệng nó chuyển qua cái suông miệng sướng miệng và cuối cùng trở thành câu cửa miệng Đấy. đó là đời cha ăn mặn đời con khát nước cái câu này nguyên thủy thì nó chỉ có cái nghĩa đó là nhân quả thôi à mang cái, nó, nó nhắc lại cái định lý nhân quả này thế giới này nó là một cái hành trình thừa tiếp đấy thừa tiếp tức là mình mình để mình mỗi người đến và đi để lại một cái di sản gì đó thì đời sau sẽ ờ, theo đó mà tiếp nhận truyền thừa đấy những gì mà mỗi người ờ, dựa vào đó mà sống được thì cũng được truyền lại từ thế hệ trước và giàu muốn giàu không thì khi chúng ta tắt thở chúng ta cũng để lại cái gì đó hoặc tốt hoặc xấu cho người đời sau đó cái câu mình đời cha mặn đời con khát nước phải hiểu như vậy thì nó chuẩn quá mà đằng này bị người ta hiểu lệch và khổ thay là cái lệch đó lại được gọi là kế thừa bền bỉ ừ, bền vững này đó là ta hiểu là đời cha mẹ đời con thánh đức ví dụ như cha mẹ mà thất đức ấy, thì con ăn cho hết à, và từ đó nó mới đẻ ra câu thứ hai đó là gái nhờ đức cha mà trai nhờ đức mẹ mấy câu này đó, đó, đó là câu cửa miệng Đấy. thấy nhỏ đó nó, nó hồng nhan bạc phận lận đận trung chiên thì nó rồi chắc tại già nó cha già nó thất đức là nhưng mà rồi nó suôn miệng từ cái tiện miệng của ai đó họ nói nó trở thành là, là cái suôn miệng của người sau và cuối cùng nó trở thành câu cửa miệng mà cái đó là bậy vô cùng làm sao mà có cái chuyện đời cha ăn mặn mà đời con khát nước được ai làm nấy chịu chứ phải hiểu như kiểu hồi nãy tôi nói đó, nó chỉ mang cái tính nhấn mạnh nó chỉ mang nó chỉ nhấn mạnh cái tính nhân quả đó thì được nhưng mà mình hiểu thì nghĩa đen làm được cái câu đó hiểu thì nghĩa bóng thì ok à nhưng mà hiểu thì nghĩa đen là sai ừ. và cái càng bậy hơn cái câu mà gái nhờ đức cha mà trai nhờ đức mẹ đó có nghĩa là bố mẹ sống sao để để đức lợi cho con đó tôi tuyệt đối tôi không đồng ý cái đó bởi vì mình thấy rõ ràng là bà ma gia bà và vua Tịnh Phạn làm sao bì được với Đức Thế Tôn không? phụ vương nhà và mẫu hậu của nhà An An làm sao mà bì được nhà An An không? rõ ràng có người mỗi người có nghiệp riêng và thân phụ phụ vương á, phụ vương của ông đề bà Đạt Đa đó sanh ra mấy người con mình thấy bà Gia Du của bà, bà hoàn toàn bà không có giống ông đề bà Đạt Đa mà ông đề bà Đạt Đa đâu có giống bà Gia Du mỗi người một đường mà không nhớ nha cho nên mình cứ cư cư mình nói là đời trang bạn đời con khát nước hay là ờ, gái nhà nước cha trai nhà nước mẹ rồi cái đó mệt lắm không nó cái đó mình phải hiểu ờ, sao mà cho nó an toàn ấy chứ còn hiểu lơ mơ nghe nó kỳ lắm không rồi chưa nó còn mấy câu mình nghe mình thấy đã lắm nhưng mà nó chỉ nó, nó, nó phải xét lại là nhất nhân hành đạo cửu huyền thang tức là trong dòng họ có một người mà tu hành cho nó ngon lành đó là cửu quyền coi như siêu hết cái bị nghĩ có chịu nổi không ông ăn ông ông tu ông đắc bà tu bà đắc ai ăn đấy no chứ làm gì có chuyện mà nhất nhân hành đạo của quyền thân mà cứ này cứ uh, cứ truyền cái câu đó cứ truyền cái câu đó mà tưởng là hay này chưa đâu còn trong chùa trong chùa có nhiều có những cái buổi lễ đó uh, treo những cái băng rôn to đùng vậy đó. rồi bà con cứ theo đó mà xì sập tin tưởng và truyền đời nghe mấy cái câu đó coi mấy câu đó giống như lời Phật vậy đó tại vì treo trong chùa không lẽ lời chú á à, ví dụ như là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật biết bà con có thấy câu đó không vô chùa hay thấy câu đó nhưng mà lẽ ra trong kinh có cái câu khác nó hay dễ sợ mà tại sao quên mà Phật giáo mới trải qua có 2565 năm mà cái câu của Phật bị người ta quên mất rồi người ta lại nói câu đó phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà đôi khi đó trước khi Đức Phật tịch ngày nói sao ta thực hành là dạy của ta là cúng dường ta đấy mà bây giờ qua cái câu là phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật thế là bùng bùng bùng phát phong trào mà có lẽ là tệ nạn từ đó với tôi nó vừa là phong trào mà vừa tệ nạn là tăng ni bắt đầu đi làm từ thiện à nó chết rồi nó chết chỗ đó từ cái chỗ mà phục vụ chúng sinh ấy, là cúng dường chư Phật là bắt đầu nó gì nó dẫn qua cái chỗ bây giờ tăng ni tôi khó chịu tôi nhìn mấy bà sư cô mà bồng con nít tôi khó chịu lắm ừ, tôi khó chịu lắm chung quanh là lũ cũ mấy chục đứa rồi bồng cho bố bà bố bình á bố bình á cho bố bình rồi nựng niệu rồi có nhiều bà của trước cái, cái camera còn hút hết từ tùm lum nhìn nó ngán quá cái đó sai rồi nó đi quá xa rồi phải đi quá xa rồi ừ. mà cứ trên danh nghĩa là từ thiện mà như vậy là quá xa à, tăng nữa tôi có thấy tăng đó có những bị tăng bồng ẩm ờ, cơ sở từ thiện đó quá xa ừ, và nói rằng phục vụ chúng sinh là cúng dường chư Phật ừ, rồi chưa còn nữa còn nữa uh, du lan quốc cho một cái băng rôn to đùng thế này hạnh hiếu là hạnh Phật cái câu đó quá hay và nó hay một cách nguy hiểm là vì sao là vì trong gọi là toàn bộ kinh điển đúng Đức Phật có nói đến cái chữ hiếu nhưng mà ở một cái chữ hiếu cái vị trí nó rất là hạn chế rất là khiêm tốn mà cái mà ngài nhấn mạnh đó đó là tánh tri ân yeah tánh tri ân ngài dạy rằng này các tỳ kheo có ba cái hạng người sau đây rất là khó kiếm một là đức như lai chánh đẳng chánh giác đó là cái hạng người khó kiếm cái hạng thứ hai là cái hạng tuyên thuyết chánh pháp một cách đúng đắn đem lại lợi cho chúng sinh đem lại lợi cho người nghe thuyết đúng pháp và thuyết bằng từ tâm cái hạng này rất là khó kiếm và cái hạng thứ ba là người có lòng tri ân ngày tôi còn bé tôi đọc đó tôi không có hiểu tôi chỉ hiểu được có cái thôi đó là đức phật là khó gọi là của hiếm khó tìm đúng tôi tin ờ. nhưng mà cái người thuyết pháp tôi tôi nhìn qua tôi thấy tăng ni phật tử ai thuyết pháp được hết nhưng mà không thuyết đúng pháp và cái động cơ mà thuyết giảng đó, nội dung là phải đúng mà động cơ đó là phải làm mà nội dung là phải đúng phải sâu mà động cơ phải làm làm đây là chỉ thuần túy là vì từ tâm này, bất vụ lợi bất cầu danh hạng này khó kiếm và cái hạng thứ ba tôi còn quan mang dữ dội nữa là tại sao cái người có lòng tri ân là khó kiếm mà khi bây giờ tôi già tôi mới thấy chúng ta giàu có được ăn học có được giáo dục chúng ta có được xã hội công nhiên hay là mặc nhiên mà nhìn nhận là trí thức là người làm gì đó nữa nhưng mà cái cái cái cái là bản chất vong ơn của mỗi người đó là cực lớn tôi đã nói một ngàn lần rồi cái bản chất vong ơn của chúng ta cực lớn đấy cho nên cái chữ hiếu nó cũng nằm ở trong cái chữ tri ân ừ, uh -huh cái lòng hiếu đạo đối với cha mẹ đó cái hiếu đạo đối với cha mẹ nó chỉ là nó chỉ là một mảnh của cái lòng tri ân thôi uhm, tri ân là gì tri ân là ai đó đã đem lại cho mình về vật chất chỉ là một viên thuốc một vá cơm còn về tinh thần là một pháp thoại hay là một câu nói mà có thể chuyển hóa này được cái tâm tư cảm xúc tâm trạng và đời sống của mình này, cho nó tốt hơn đó vậy đó chia sẻ cho mình à, những phút lúc vui lúc buồn mà chia sẻ theo cái tinh thần hướng thượng tích cực à, chứ không phải là cùng nhau ôm nhau rồi chia đôi dòng nước mắt cùng bi lụy thì sai nha ừ. cho nên ấy là là là là có ba hạng là cái hạng thứ ba đó là cái hạng mà tri ân là khó tìm thì mình thấy là cha mẹ đó thì nuôi con thương con lo con rồi không có hạn không có hạn chế ngày tháng và công sức tốn kém là không cha mẹ không có hạn chế ba cái vụ tốn kém bao nhiêu công sức bao nhiêu thời gian bao nhiêu cha mẹ không có màng nhưng mà con gái mình nuôi dưỡng cha mẹ thì không có được như vậy cha mẹ mà lơ mơ lơ mơ là là con nó bỏ nó giận nó nhiều cách nó giận lắm nó vì vợ nó vì chồng nó vì con nó vì gia tài của nó nó bỏ cha mẹ là chuyện bình thường một mẹ nuôi được 10 con chứ còn 10 con chưa chắc nuôi được một mẹ đó là cái chuyện cho nên đúng cái hạnh hiếu là cái hạnh mà đức phật là tán thán nhưng mà khi mình quanh nó lên thành một công thức là hạnh hiếu là hạnh phật rất nhiều người hiểu lầm tưởng là đạo phật chỉ có một chữ hiếu là sai chữ hiếu nó chỉ là một mảnh vụn một mảnh nhỏ của cái lòng tri ân thôi uhm. mà tôi nhắc lại đối với phàm vô mình cái bản chất vong ơn cực lớn tôi đã nói rất là nhiều lần tôi mỗi ngày cho các vị 10.000 đô la mỗi ngày đó nha và tôi hầu hạ các vị như là ông cố nội của tôi suốt 10 năm như vậy mỗi ngày cho 10.000 xài chay tối rồi ngâm là làm nguyên thao nước nóng rồi bỏ thuốc bắc vô ngâm chân rồi so bóp rồi nấu xăm nấu yến nấu lọc nhung cho uống rồi cơm hàu bưng cháo nước rót đầy đủ không đúc tận họng nhưng mà sau 10 năm đó đến năm thứ 11 tôi không lo cho quý vị nữa mà tôi chuyển qua tôi lo người khác thì quý vị nghĩ kênh lúc đó, đó 10 năm vừa qua đó, nó trở thành là, là xương khói các vị lúc chỉ lo ghét rồi thôi lúc đó lo ghét là hồi đầu thì người nào hiền á thì buồn tiếc không nhưng mà đa phần là lúc là chuyển qua giận ừ. mình tốt với nó 10 năm mà chỉ cần mà mình không tốt với nó nữa là nó chuyển qua nó quên sạch đó là cái bản chất của phàm phu ừ. cho nên đối với đạo Phật ấy, nãy giờ các vị thấy có mấy câu mà mà mà, mà tôi trích dẫn ấy, là bà con thấy đó là mình toàn là chạy theo cái gọi là cái gì ta truyền truyền khẩu truyền thuyết là vậy đó ừ. cứ đè hiểu sai không mà ờ, đúng ra cái hạnh hiếu đó nó là một phần nhỏ của tri, tri ân mới là quan trọng đó tri ân nó mới là quan trọng và tri ân nó chỉ là một phần của cái gọi là Phật pháp thôi còn đây là mình mình rút ra một mầm nhỏ của tri ân và mình nâng nó lên thành cái đạo lý của Phật pháp thì là kẹt lắm phải không ừ. đó chưa còn nữa dẫu xây chính bậc phù đồ không bằng làm phúc cứu cho một người nhiều người họ mê câu này lắm bởi vì họ lấy đó làm cái cớ để khỏi đi chùa không à, nhưng mà cái câu này phải hiểu một cách cẩn thận hiểu sao ta bỏ tiền bạc tỷ ra cắt năm bảy cái chùa chỉ để cầu danh thôi tại vì tình riêng với ai đó hoặc là chỉ để cầu danh thôi thì không có bằng lặng lẽ âm thầm cứu mạng một người đó là như vậy bởi vì đa phần ấy, là chúng ta làm phước ta chỉ muốn trường cái mặt ra cho mọi người biết mặt không mà ừ. à, cho nên là, là làm công đức mà rần rần rộ rộ đó, thì không có bằng âm thầm lặng lẽ là ừ, chỗ đó đó chứ còn không thể nào mà chúng ta biết Phật pháp mà chúng ta đem cái phước này mà đem so với phước kia cái đó trật lắc ví dụ như bây giờ mình đi quét chùa mình hỏi quét chùa với là là là là, là thấp hơn cái phước nào nhiều hơn thì cái đó là bậy bởi vì quét chùa đó là chuyện khác mà thắp hương lạy Phật đó là chuyện khác cứu mạng người đó là một công đức khác mà xây chùa đúc tượng in kinh đó là là công đức khác cho mình không thể nào mà nói là dẫu xây chính bằng phụ đồ không bằng làm phúc phú cho một người nếu mà nói như vậy thì tôi dẹp cha nó cái chùa đi không ăn rồi cứ lo đi từ thiện mấy cái cái chỗ mà uh, già cả neo đơn trẻ con mồ côi là được rồi hỏi chưa cái bị nghĩ kỹ đây coi cho nên cẩn thận đó, cẩn thận mấy cái mà mà mà nó đã đi vào trong dân gian rồi đó thì cái đó phải cẩn thận này cẩn thận nói nhiều lắm quý vị nói nhiều nhiều nhiều nhiều nhiều, nhiều. thì tôi trích dẫn một vài điểm để bà con cẩn thận đừng để những cái câu nói lúc đầu nó chỉ là tiện miệng sau đó su miệng và cuối cùng nó trở thành câu cửa miệng là chết rồi đó là câu cửa miệng bung ra bung ra là bật bung là bật bung bung ra bật ra y chang có nhiêu đó không có gọi là gọi là kế thừa thừa mà không có phê phán nó kẹt lắm không rồi nữa chớ tin vào cái điều gọi là cái đó là parampara giá cái, cái tiếp theo nó là đừng tin được cái điều đó chỉ vì cái, cái đệt là là truyền tụng ý tiếng kriya giá là sao ví dụ như có biết bao nhiêu người biết bao nhiêu người hôm nay biết bao nhiêu người hôm nay cứ tin chúng ta là con rồng cháu tiên tin cái vụ sân tinh thủy tinh là tin cái vụ âu cơ trăm trứng à, à, thì có một số trẻ con á, thì được trẻ, có những đứa trẻ con nó tin cái đó thì được nhưng mà người lớn tuổi tôi không tôi nhắc lại tôi không có bôi bác cái lịch sử Việt Nam nha đừng có mà đem tôi ra ném đá thì oan lắm không mà tôi chỉ ví dụ tôi chỉ trích dẫn thôi chỉ trưng dẫn thôi có nghĩa là có rất là nhiều điều nó đã đi vào trong cái cái cái gọi là, là, là, là, là, là cái, cái truyền thuyết uh, truyền tụng một cách chính thức rồi ừ. tương truyền đó cái kỹ kira là tương truyền cái tiếng kira giá có nghĩa là được được được nhiều thế hệ nhắc tới nhắc lui như vậy đó à, thì mình cẩn thận à, cẩn thận là bởi vì uh, một cái thông tin à, tôi xài với thông tin một information mà nào đó nó có lý do để nó xuất hiện ở đời và nó cũng có lý do để nó tiếp tục được lưu truyền được tồn tại ở đời nó có nó có à, chứ không phải ngẫu nhiên mà nó xuất hiện mà cũng phải ngẫu nhiên mà nó được tồn tại nhưng mà cái với cái trách nhiệm của một người có lý trí là gì là hãy tìm hiểu tại sao mà cái truyền thuyết đó nó còn tới bây giờ có nhiều cái truyền thuyết nó chỉ thường tí là nó gắn liền với cái lòng ái quốc nó được truyền tụng là bởi vì nó nó nó nó qua nó, nó dính líu đến quan điểm chính trị và được một thế lực nào đó người ta cố ý người ta ờ, tìm cách là bảo lưu duy trì nó để phục vụ cho một cái ý đồ chính trị một cái một cái dụng ý văn hóa nào đó à, hoặc có nhiều khi nó vì nó thơ mộng ờ, vì cái cảm tính của dân gian mà nó được giữ lại chẳng hạn như hôm nay ai đi sang Trung Quốc thì thấy cái chùa hàng sang mà ở hàng châu đó, nó nhỏ xíu bằng cái lũ mũi thôi nhưng mà nhờ nó gắn liền với cái, cái bài thơ mà mà mà của trương kế bài bạch trương phong bài phong kiều giả bạc thế là cái bài đó cái cái cái cái cái, cái chùa đó trở nên nổi tiếng ờ, và chúng tôi có đặt chân tới đó thì cái nó cũng hơi có tí tí nó có tí tí thơ mộng là bởi vì nó nằm cạnh cái bờ sông đúng nhưng mà nó nó nó nhỏ cái về cái quy mô kích thước và cả cái kiểu dáng kiến trúc thì nó không có đủ để gọi là nâng lên cái hàng gọi là, ờ, là, là danh lam như là nhiều người hiểu lầm à, rồi như cái hoàng hạt lâu ở vũ hán cái là quê hương của covid 19 ấy thì uh, nó do nó do cái bài thơ Hoàng hạt Lâu mà của Thôi Hiệu và sau đó là ờ, nhờ hai cái câu thơ của Lý Bạch uh, nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc Ờ, thôi hiểu đề thi tại thượng đầu tức là ừ, thì trước đây thì lý bạch thôi hiểu đến nó làm một bài thơ hoàng hạng lâu quá nổi tiếng ừ. và vì sao thì ừ, tương truyền lý bạch có đến đó thấy cảnh đẹp có muốn làm thơ nhưng mà ông cứ ngồi uống rượu khà khà khà mà không có làm bởi vì theo truyền thuyết đương nhiên là truyền thuyết nữa người ta nói rằng ổng quá nổi tiếng bây giờ ông làm bài khác mà không hay bằng thôi hiểu thì nó cũng bể mặt quá mà thêm mệt mỏi nữa thôi kệ ổng đành phán hai ông đành phán hai câu thôi tức là nhãn tiền hữu cảnh đạo bất đắc thôi hiểu đề thi tại thượng đầu ờ, trước mắt có cảnh đẹp mà nó không được là bởi vì ở đây đã có trên đầu đã có thơ thôi hiểu rồi chính vì những cái truyền thuyết này mà nó làm cho cái hoàng hạt lâu ở vũ hán ờ, chùa hàng sơn ở hàng châu được nổi tiếng chỉ về thôi và lâu ngày nó trở thành ra là một cái uh, truyền thuyết hoặc như ở Việt Nam mình mình có thấy vua Trần Nhân Tông rồi có Trúc Lâm Yên Tử rồi có cái bức tượng đá sinh được truyền rồi đó cái tảng đá đó đứng vậy đó rồi đó đó là yên kỳ yên kỳ sinh một đạo nhân người xưa hoặc là một cái tảng đá hay dựng dựng ở bình định à, gọi là hoặc là một tảng đá dựng dựng ở ừ, à, đồng đăng à, ở địa đầu đất nước mình đó, ở lạng sơn họ gọi đó là hòn dụng phu và bao nhiêu thế hệ hệ cái đến huyện phù cát bình định đi xe mà quốc lộ ngó vô thấy có cái từ có cái tảng đá mà nó nó hơi thon thon nó dựng dựng như là cứ là tin nó là hòn trọng phu thì đương nhiên đương nhiên thì nhiều người lắm 99 phần trăm là biết đó là truyền thuyết nhưng mà khi nó đã in sâu vào đó của mọi người thì người ta cũng muốn giữ nó lại vì sao vì ừ, nó thơ mộng Đấy, như vậy tôi nhắc lại lần nữa có những thứ thông tin mà nó do một cái điều kiện ừ, đơn giản nào đó nó xuất hiện và cũng vì một lý do nào đó nó được lưu truyền ở đời chỉ vậy thôi hồi nãy tôi nói nhiều khi do một cái thế lực nào đó ờ, họ cố ý họ rao giảng tuyên truyền để cho nó trở thành ra là một cái thứ gọi là công thức nguyên tắc ở đời rồi có nhiều khi chỉ vì nó thơ mộng nó gần gũi với cái tâm tình của dân gian mà nó được, người ta giữ lại ở đời như là một cái, cái, cái, cái giống như là một cái, cái công thức một cái đạo lý vậy đó và cái trách nhiệm của một người có trí là phải cẩn thận cẩn thận với mấy cái đó ừ. ok nhắc nhở nó như là một cái thứ gọi là điển cố điển tích vui thì được à, dùng nó là làm cái nền để mà diễn dịch một cái ý, vấn đề nào đó thì ok nhưng mà lấy nó làm nền tảng à, nghiêm túc thì cẩn thận không cẩn thận cái nó rất là quan trọng rồi tiếp theo chớ có vội tin những cái gì mà qua lý lý luận suy diễn à thí dụ như mình thấy bên pháp có một câu chuyện được kể hoài là vào thế kỷ thứ 16 17 gì đó có một nhà sinh vật học ông đem một cái con con con con con con, con cào con con cào cào á con cào cào ông bỏ vô trong cái cái cái lọ rồi cái ông gõ nó nó nhảy tưng tưng tưng tưng lên à, cái ông ông để trong cái lọ rồi ông búng ông búng ông gõ vô trong cái cái cái, cái lọ đó thì con, con cào nó nhảy thì ông mới ghi thế này thính giác của cào cào nằm ở đôi chân xong rồi ông ấy đem con cà cào rồi bẻ hai cái chân sau đó cũng gõ gõ gõ nó không, không có bốn không có nhảy nữa rồi ông ghi thêm vì thính giác nằm ở hai chân sau nên khi bẻ đi hai chân này thì con cà cào không còn nghe được nữa Thôi, <laughs> cái gì này có không cũng cần biết nhưng mà nó có lý nó có cái lý rõ ràng là khi còn hai cái chân sau á thì gõ gõ vô thì nó còn búng nó còn búng ờ, Ờ, tưng tưng vậy đó là khi mình mình bẻ hai cái chân mình thấy nó không còn bút gì rõ ràng là cái tính giác nó nằm ở hai cái chân chứ nằm đâu à à thì phải cẩn thận có nhiều khi mình suy diễn thấy nó hay nhưng mà chưa chắc đâu chưa chắc đâu ừ. à, chớ gọi tin như qua lý luận suy diễn chớ gọi tin ờ, bởi vì nó là, nó chỉ vì những diễn giải tương tự có nghĩa là nghe nó giống giống với cái mà mình thấy hợp lý à rồi chớ gọi tin qua những đánh giá hời hận những dữ kiện à, các vị nhớ cái bà bà cái bà gì ta cái bà Eleanor Eleanor Roosevelt bà là Eleanor Roosevelt là vợ của ông tổng thống Roosevelt của Mỹ bà có một câu mà tôi rất là thích mà nói những cái đầu óc mà vĩ đại đó thì người ta chú ý đến những cái vấn đề còn những cái chú ý vào chú ý cái vấn đề còn những đầu óc bậc trung thì chú ý con người còn cái đầu óc tầm thường là chú ý qua dữ kiện à cái câu này rất là sâu dữ dữ kiện à, cái là cái gì mà cái là chú ý cái vỏ ngoài thôi có vỏ ngoài thôi à, chú ý dữ kiện ví dụ như là thấy lễ dân ê rần rần rần rần nghĩa là rồi đi, đi theo thấy ta làm sao làm vậy là thấy người ta có phong trào ờ, tụng kinh cầu giảng sanh ăn chay cũng rần rần thấy người ta có áo tràng lần chuỗi rồi cũng rần rần đi theo thì là họ đi theo cái sự kiện cái chỗ nào thấy rần rần thấy ông giảng sư nào có đông người bu theo ca sĩ nào có đông người bu theo thì họ chạy theo cái đó là họ chạy theo cái sự kiện thôi còn cái hạng bậc trung á, thì chạy theo con người à chạy theo con người coi cái người này là ai ca sĩ đó diễn viên đó như thế nào ông giảng sư ông pháp sư ông thiền sư đó ra sao đây rồi còn cái bậc thượng thừa đó là họ không có quan tâm dữ kiện họ không quan tâm con người mà họ quan tâm cái vấn đề này cái ông ông ông pháp sư đâu gì ông thiền sư đó đúng ông giỏi thiệt ông nổi tiếng thiệt nhưng nhưng cái bài giảng hôm qua đó là tuyệt mà bữa nay thì quá tệ là mình phải có cái gan đó mình phải có cái gan đó còn cái hạng đầu tiên là nó tập trung dữ kiện ở đâu mà thấy rằng rần rần là nó theo à, rồi cái hạng thứ hai thì khá hơn chút nó không bị cuốn ờ, hút bởi cái rần rần nhưng mà nó bị cuốn hút bởi bởi, bởi con người có nghĩa là ai nổi tiếng thì bây giờ người đó ho hay là đánh rắm vẫn là ghi âm về nghe lại cho có phước đấy nhưng mà cái hạng thứ ba là khác hạng thứ ba là không dữ kiện không quan trọng cái event nó không quan trọng cá nhân con người đó cũng không quan trọng mà cái quan trọng là từng buổi giảng từng đề tài từng câu nói từng phân tích từng cái gọi là là mổ xẻ có thể hôm qua mình mê ổng nhưng bữa nay không bữa nay không nói nghe được gọi là đầu buổi giảng này nè ông nói ba câu nghe được một câu nghe không được phải có cái gan thấy như vậy đấy phải có cái gan đó còn đằng này á, là chúng ta nó bị vô cái này này bị vô cái gọi là tắt cái hệ tu nó ra hệ tu a k kia đó à, có nghĩa là cứ dựa vào những cái mình thấy cái bộ được cái ta à, thấy được đó. cứ mơ hồ như vậy nó thấy nó giống giống như cái mình đã biết là không được không rồi cái này mới đặc biệt là đích cha nắc khanh gia có nghĩa là cái kiến thức nền à mình tin cái điều đó chỉ vì nó nó giống kiến thức nền của mình mà các vị thấy mà cái kiến thức nền của mỗi người nó không có giống nhau kiến thức nền của cái người tốt nghiệp đại học nó không có giống kiến thức nền của anh tú anh tú tài tốt nghiệp cấp 3 đấy mà cái anh mà tốt nghiệp đại học anh tốt nghiệp ngành nào computer hay là bên quản trị kinh doanh hay là anh tốt nghiệp bên là ban giao quốc tế à, hay là tốt nghiệp bên đại học công an đại học ờ, bên hỏi là học bên luật là học bên vật lý thì mỗi cái tốt nghiệp đó nó đều là kiến thức nền của một người chưa kể chưa kể cái bối cảnh gia đình cái gia đình nó quan trọng lắm bố mẹ anh chị em cô gì chú bác chú cậu bà dưỡng của mình ấy ở gần họ là họ đã đóng góp một phần không nhỏ vào cái gọi là kiến thức nền của mình đấy họ có tác động không hề nhỏ lên trên cái nhận thức của mình đấy Ừ. rồi bây giờ cộng với trường lớp sách vở báo chí và cái môi trường làm việc hiện tại bây giờ mình đang làm ở công ty hãng xưởng xí nghiệp nào mình thường xuyên gặp gỡ ai hãy cẩn thận cái đó tất cả những cái đó đều trở thành ra là một phần của cái gọi là kiến thức nền thế là trên cái nền ấy mình đi vào đời mình gặp ai nói gì đọc trang sách nào mà thấy nó thuận ứng đấy nó thuận ứng nó ăn khớp với kiến thức nền của mình mình bèn cho đó là chân lý và cái nào nó hơi khăng khác cái, cái nền của mình đó thì mình bèn phán đó là sai mà mình quên rằng cái nền của mình vốn dĩ nó đã có vấn đề nhớ cái đó vốn dĩ nó đã có vấn đề uhm. mà mình không màng cái đó gọi là cái đó là destiny nó tham gia là vậy đó uhm. cẩn thận cái đó à, và cái điều tiếp theo đó là chớ vội tin chỉ vì điều đó nghe như hợp lý là vì sao trong chú giải như thế thế này là bởi vì đó là có một cá nhân nào đó mình đã có cái cảm tình rồi mình có cái hảo cảm rồi thì ờ, người đó phán cái gì mình thấy nó cũng có lý hết ừ, mình nghe qua mình thấy nó có lý à, có lý là bởi vì cái cái lý đó nó dựa trên những cái cái hình thức ngoại duyên ngoại duyên ngoại diện à, ngoại duyên ngoại diện có nghĩa là cái vẻ ngoài đó là cái cách ăn nói đó mặt mũi đó cái bối cảnh cái không gian đó toàn là vẻ ngoài không nó cho mình một cái cảm giác là cái này nghe được đó ví dụ như bây giờ các vị tưởng tượng là có những cái điều mà các vị nghe ở trong cái sân chùa Việt Nam Quốc tự Ấn Quang ừ, xá lợi Vĩnh Nghiêm ừ, Già Lam Dược Sư ừ, mình nghe nó hơi có khó chấp nhận nhưng mà bây giờ cũng vấn đề đó mà tôi bê nó tôi đem ra cái không khí của chùa Trúc Lâm Yên Tử chùa Bái Đính chùa Ba Trúc chùa Ba Vàng ở Tràng An Bái Đính giữa cái cảnh mà trời nước bao la của Ninh Bình ấy, thì ở đó mình lại thấy được mình thấy chỗ mình thấy dễ chấp nhận tôi có biết một cô Phật tử mang tiếng là Phật tử nhưng mà cổ chỉ là gặp Phật thì cổ chỉ có thấp nhang chứ không biết giáo lý không biết cái gì hết thậm chí của con ờ, của cô cái Phật giáo giống như là cái điểm hợp mặt đồng hương coi cái chùa là điểm hợp mặt đồng hương nhiều hơn là cái, cái điểm tựa tâm linh có một lần nó cổ lớn tuổi rồi có một lần nó cổ buồn nó của với bạn bè rủ đi uh, du lịch Ấn Độ ở ờ, Phu Tăng chơi thì cổ đi về thì, thì Florida có gặp tôi tại nhà của đó cổ nói khi mà cổ đứng giữa cái núi rừng của Phu Tăng cổ mới thấy Đức Phật có thiệt luân hồi có thiệt nhân quả báo ứng có thiệt và kinh Phật tin được mà chỉ vì là cái bối cảnh núi rừng của phụ Tăng tôi nghe tôi giật mình. à, rồi còn có người đó là họ phải đi là đến thánh tích Ấn Độ chỗ Phật thành đạo niết bàn đẳng sanh đó thì họ mới có cái xúc động và quyết định theo quyết định theo Phật đấy có người đó là họ phải nhờ đến một cái bối cảnh ví dụ như là ừ, một cái bối cảnh ví dụ như là cái con người cái vị mà giảng sư đó mặt mũi ra làm sao mặt mũi ra làm sao giọng nói ra làm sao cái diễn xuất nó ra làm sao cộng hết cái có đó lại mà cái bối cảnh đạo tràng đó quý vị này rồi cộng hết cái đó là họ mới bèn tin tin thấy cái đó tin được này tin được ừ. nhớ cái đó cái đó cẩn thận rồi cái cuối cùng là chớ vội tin chỉ vì cái người mà nói ra cái điều đó là cái người mà mà xưa giờ mình vẫn xem là sư phụ cái này kẹt lắm nha cái này kẹt lắm bởi vì cái cái tình trạng đáng buồn của Phật giáo Phật giáo đồ ấy, nghĩa là tín đồ tăng ni Phật tử hôm nay đó, là chúng ta đang rơi vào một cái bi kịch đó là coi trội tổ hơn Phật và coi lệ nó hơn luật đó coi tổ hợp Phật là sao có nghĩa là mình cứ theo sư phụ xong rồi cứ mở miệng ra là sư phụ nói thế này sư phụ nói thế kia à, chứ còn kinh điển thì mình không có trích dẫn trích dẫn tổ thí dụ như cho phép tôi nói cái này dễ hiểu lầm nha dễ hiểu lầm tôi chỉ ví dụ thôi có rất là nhiều người thích trích dẫn hòa thượng nhất hạnh làng mai có người thích trích dẫn hòa thượng trí quảng có người thích trích dẫn hòa thượng thanh từ có người thích trích dẫn hòa thượng thiện siêu có người thích trích dẫn ờ, hòa thượng nhật từ à, và thượng ờ, gì đó ờ, ờ, miền Nam Trung Bắc gì đó à, coi như là mỗi một vùng miền là mỗi địa phương thì người ta có những cái vị sư phụ và ngay cả bên bên thiền tông cũng vậy là các vị đọc các sách ngữ lục của Phật giáo bất truyền các vị thấy toàn là thiền sư không à. à, Phật chỉ là một bóng mờ sa mạc thôi à, họ chỉ thích trích dẫn sư phụ thôi người đời này thích thờ tổ hơn thờ Phật và thích lệ hơn thích, thích luật coi coi cái lệ nó nặng hơn cái luật là sao cái là luật tức là cái mà được Đức Phật ban hành quy định chế định thì họ thờ ơ mở thành cái lệ tức là sư phụ hồi xưa nói như vậy đó cái chùa này là như vậy đó cái địa phương này nó là như vậy đó họ theo cái đó và cái điều này nổi bật nổi bật là ở mấy xíu quốc giáo ừ. các vị có về Thái về Thái về Miến Điện à, Tích Lan tôi chưa có tới ờ, nhưng mà Thái Miến Điện là cái lệ nó quan trọng lắm ừ cái lệ cái lệ có nghĩa là cái cái cái cái, cái lề thói ở địa phương ấy ừ. thì dĩ nhiên ở hai chỗ đó thì từ tăng lực vẫn được tôn trọng nghe chứ không phải coi thường nhưng mà cái lệ nó quan trọng lắm ừ. bởi vậy mà ta mới nói là pháp vua thua lệ làng nhưng mà bây giờ nó còn gọi là pháp vua thua lệ nàng ừ. cứ là nàng khóc rồi thì <laughs> cái, gì cũng bỏ nó có đó còn thảm nữa <laughs> cái đó còn thảm nữa pháp vua thua lệ nàng đó là cạn lắm không? cho nên đó là chớ vội tin cái điều gì đó và chỉ vì ừ, cái điều đó được phát biểu bởi cái người mà mình vẫn xem là sư phụ hãy cẩn trọng cái đó ừ. và sau cùng thì ngày đúc kết lại chớ có vội tin chứ ngày không có kêu là bác nha ngày chính là chớ có vội tin hãy cẩn trọng khi mà tiếp thu hãy cẩn trọng hãy cẩn trọng đừng có vội tin chỉ vì điều đó ừ. nghe qua có vẻ hợp lý điều đó ờ, trên mặt lý luận thì thấy nó rất là logic điều đó nó thuận ứng với cái kiến thức nền của mình điều đó là đã được gọi là thiên hạ quần chúng dân gian lưu truyền à, truyền khẩu truyền tụng lâu đời rồi, rồi còn cái gì nữa cái này mới đặc biệt chớ có vội tin cái điều gì đó chỉ vì nó được truyền thừa ở trong cái thánh điển thiên liêng này bởi vì sách là do con người viết mà sách là do con người viết này à, tôi nhớ ừ, tôi nhớ cô đã đọc ở trong internet cái câu trả lời của một vị thượng tọa à, vị thượng tọa à, cho một câu hỏi à, thắc mắc rằng thì là ờ, hôm nay trên internet có nhiều ý kiến cho rằng kinh từ điển ờ, bắc tông ờ, họ kể tên các bộ kinh Ờ, không phải là lời Phật có phải vậy không thì cái vị thượng tọa này đã trả lời thế này sao không phải lời Phật bộ kinh nào à, hoa nghiêm lăng già pháp hoa à, duy ma kinh nào cũng, có nhắc đến à, Phật pháp tăng à, kinh nào cũng có nhắc tới eh, bát chánh đạo rồi duyên khởi vô ngã vô thường thì làm sao mà không phải lời Phật cái câu trả lời đó theo tôi không có thuyết phục là bởi vì tôi nhắc lần nữa đại kỵ chúng ta là không nên bài xích ai không nhưng mà tôi chỉ lấy cái cái câu trả lời đó là một cái trích dẫn thôi có nghĩa là không phải ở đâu mình thấy có cái thấp thoáng của cái chữ bát chánh đạo của tứ diệu đế mà mình phán là cái đó là là Phật là kẻ bởi vì sao vì cái bác chánh đạo nó có có có tới ngàn lẻ một cách giải thích chứ phải mình thấy ba cái chuyện bác chánh đạo là mình nói nói nói đó là lời phật thì cẩn thận bởi vì chánh kiến á, là sao ở mỗi chỗ giải thích mỗi khác đây chánh tư duy chánh ngữ chánh nghiệp được giải thích ra làm sao ở mỗi chỗ mỗi khác Để cẩn thận cái đó à, chứ không phải là mình thấy là mình thấy mình thấy để cái chữ là thuốc bắc là mình nghĩ thuốc bắc đâu không giống nhau không chắc chỉ riêng ở trong cái cái cái vị thuốc bắc là nó đã đã khác rồi mà mình thấy Ờ, ở, ở, ở bị bệnh hả theo tôi uống thuốc bắc tốt hơn nhưng mà mình quên rằng ai là người bổ thuốc và những cái vị trong đó là cái gì nội mà người biết chút thuốc bắc mình thấy cái hạ thủ ô nó có hạ thủ ô nam hạ thủ ô bắc hạ thủ ô mọc ở cái vùng nào nó đã khác rồi đổ trọng xuyên khung thuộc địa trần bì táo tàu nhân sâm hoài sơn câu kỹ mỗi vùng nó mỗi khác hết Đấy, nó mọc ở đâu và cái liều lượng mà chưa kể một chuyện nữa đó là cái cách bảo quản cái cách bảo quản của mỗi ừ, nơi nó mỗi khác ừ. cho nên mình đâu có quy cái chữ thuốc bắc là được còn mình thấy đâu có đổ trọng xuyên khung là giống nhau tôi không đồng ý cái đó không à, cẩn thận cho nên mình nói rằng ở đâu ở đâu quyển nào mà có nhắc tới chữ Phật có bác chánh đạo tứ diệu đế thì đó là lời Phật đều là kinh Phật thì tôi nghĩ mình phải cẩn trọng cái đó bởi vì mình thấy thanh thảo vô thượng sư cũng nhắc tới bác chánh đạo rồi bây giờ có cái ông Rumi Trần mà rất nhiều nhiều người Việt Nam mê biết trong Rumi ai biết Rumi Trần không hình như úc vậy dân úc là mê ông đó lắm ông ông tự nhận cũng là Phật á ông nói rằng ông ờ, ông nói rằng ông người tu là ông phải gì ông phải chân thật không được nói dối mà bây giờ ông là Phật thì làm sao mà ông ông ông từ chối được ông nên nhận là Phật luôn bởi vì ông là Phật mà thì mà Việt Nam mình mê nó lắm mà thế tôi nghĩ chắc ông dân úc ông kiên ông nhân là, là, là, là <laughs> yến ngọc nhân là chắc là đệ tử ruột của của để thấy cái cái thấy cái e là biết còn việt nam mà thôi việt nam mà cái đám mà học trung trung là tôi nghĩ chắc đệ tử của bà thanh hải là tới một tỷ năm nhiều lắm nhiều lắm có nghĩa là cứ thấy ở đâu có cái một nghe có cái tiếng mà có cái bát chánh đạo có cái tứ diệu đế đó là bèn phán đó là lời phật nhưng mà mình quên một chuyện là cái khổ tập diệt đạo ở đó người ta giải thích nó ra làm sao nhớ cái đó nha ừ, nhớ cái đó và tôi nhắc lại kinh sách là do con người chép ra mà Đấy. mà giả định như giả định như có bộ kinh nào đó mà mình nghe nói cái này tôi giả định thôi nha supposing mình giả định có bộ có bộ kinh nào đó nghe nói do đích thân ngài xá lợi phất ngạ nan chấp bút có nghĩa là cầm viết mà chép thì mình cũng phải cẩn trọng bởi vì thứ nhất có đúng là ngài chép hay không là bản thân cái chuyện mà nói ngày sao phát ừ, ngày viết xuống đó, có đúng không có đúng là nghề ngày sao phát có viết không thứ hai cái bản gốc mà ngày viết đó hôm nay có còn hay không để mà mình so sánh và trên cái hành trình mà đi từ Ấn Độ mà hai ngàn mấy trăm năm trước mà đi qua tới đây và bây giờ này ha tới đây và bây giờ đó thì có bị tam sao thất bổn hay không cẩn thận cái đó hãy cẩn thận cái đó và đương nhiên là chúng ta phải có một dịp nào đó chúng ta nói về cái lịch sử kinh điển và theo cái tinh thần Phật pháp nói riêng và tinh thần khoa học nói chung phải không thì à, là cái sự tính của kinh điển Phật giáo phải được à, nhắc tới một cách trung thực không có thể vì mình là bắt truyền mà mình tìm cách mình à, à, bài xích nam truyền và thổi phòng bắc truyền và mình cũng không thể vì mình nam truyền rồi mình bài xích bắc truyền rồi mình thổi phòng nam truyền không mà cái sự tính của kinh điển phải được ờ, thông qua ít nhất là hai cái nền tảng thứ nhất chú ý xem cái nội dung có ăn khớp nhất quán ăn khớp và nhất quán với cái phần giáo lý còn lại hay không đó là cái nền thứ nhất xét cái nội dung đấy cái thứ hai là trên cái nền tảng khoa học chẳng hạn như à, khoa học bây giờ có cái ngành gọi là ngành à, hạt menotic có nghĩa là cái hành ngành gọi là thuyên thích học hay là văn bản học này người ta cho mình một vài cái gợi ý rất là quan trọng thí dụ như à, cái ngôn ngữ cái cấu trúc cái ngôn phong của cái mặt ngôn ngữ trong mỗi bộ sách mỗi thời nó cũng cách nói khác cái ngữ nghĩa à, ở mỗi thời nó cũng khác cái tiếng việt mà thời nguyễn trãi hàng thuyên à, nó khác với tiếng việt thời nguyễn du nguyễn thanh quang hồ sinh hương ngay cả tiếng việt mà có thời mà paulus quỳnh tịnh của trương vĩnh ký à, nó khác với tiếng việt của thời phạm quỳnh à, nguyễn văn vĩnh rồi tự lực văn đoàn rồi sáng tạo nhớ cái đó nhớ cái đó hôm nay cái bị động tiếng việt và của cái à, nguyễn chánh sắc không hồ biểu chánh đấy nó khác cũng là dân cũng là viết bình bình dân đó rồi tiếng việt của bình nguyên lộc phi vân sơn nam rồi sau này bây giờ là có um, nguyễn ngọc tư đấy thì mỗi thời dầu là tiếng việt bình dân nhưng mà nó có cái mùi à, có cái mùi gọi là tiếng việt xưa xưa xưa, xưa như tiếng việt mà của cái quyển mà Lazaro phiền ấy à, tôi nói cái này bà con ghi âm lại để mình đi tìm không gọi là tiếng Việt mà trong cái quyển mà mà phép giảng 8 ngày của Alexander Roth đấy, càng xưa nó càng kỳ nữa thì mỗi một cái thời đấy, mỗi một cái thời ừ nó có một cái ngôn phong có cái ngữ khí riêng các vị thử tưởng tượng đi cái này tôi xin nói thiệt tôi không có ý bài sách tôi chỉ trích dẫn này tôi, tôi, tôi chỉ gửi đem ra một vài cái trích dẫn cho bà con tự xét Đức Thế Tôn không phải là người chấp bút không phải là một tác giả cầm viết để mà biên soạn chắc chắn là trong rung đồng ý với tôi chuyện đó Đức Phật không phải là Đức phải là cái người làm chuyện đó không phải là người mà cầm bút rồi uh, ghi chép hết bộ kinh này qua bộ kinh khác mà đức thế tôn ngài chỉ khẩu khẩu thuyết thôi có nghĩa là à, gặp ai là người hữu duyên họ hỏi ngài cái gì thì ngài trả lời cái đó và họ không hỏi thì ngài cũng tùy duyên mà ngài thuyết cho họ nghe một cái pháp thoại nào đó à, và một cái thời lượng hợp lý theo mình bây giờ đó mà mình cũng thấy dựa vào trong kinh nữa thì một cái thời lượng hợp lý của một bài giảng như vậy là khoảng chừng vài chục phút rồi thì hồi hồi hồi 8 giờ sáng thì gặp một người rồi 9 giờ 12 giờ chiều ừ, rồi 3 giờ 4 giờ thì gặp một cái người khác và mỗi người như vậy theo mình tính trung bình mình dựa theo kinh mình hiểu á, thì cái thời lượng tối đa đó là vài chục phút không tới tiếng nghĩ vài chục phút cái bị dò lại coi có thể có những người ngày chỉ nói có hai phút thôi ừ. nhưng mà đại khái là những pháp thoại này nhiều lắm là chỉ tính bằng phút thôi ừ và không hề có một cái sự biên soạn từ chương phẩm mà đằng này là có quá nhiều bộ kinh đời sau có chương có phẩm mà lại đẹp mà lại bắt đầu bằng cái câu là như thị ngã văn à, thì mình ngồi ngẫm ngẫm coi này kỳ kỳ hơn tức là đức phật ngài chỉ để là những pháp thoại ngắn ngắn thì được chứ còn nguyên bộ kinh dài sọc mà được bắt đầu bằng cái ngư như thị ngã văn đó thì kẹt mà xem kỹ là trong đó trong đó toàn kể chuyện không lúc bây giờ vĩ đại bồ tát tên gì tên gì trên mình gắn đầy châu báu vàng ngọc xuất hiện cùng với vô số vị bồ tát ma ha tát long thần hộ pháp rồi cu bàn trà kim sĩ điểu rồi tràn ngập trên lũ lưng linh thú sơn rồi đến đảnh lễ phật lắp lắp lắp lắp lắp lắp lắp lắp ngầm ngẫm đây cái đó là thường hoàn toàn là của đời sau cái cái còn cái từ cái là nguyên nguyên bộ kinh mình nói là phật thuyết mình ngầm ngẫm là cái phần mà ngài nói bao nhiêu và làm sao mà ngài khẩu thuyết mà lại có chương có mục như là một cuốn sách được này vậy mà mình vẫn tin sái cổ mới ghê chứ Đấy. cho nên hãy cẩn thận cái đó và bên Nam truyền tôi cũng nói luôn cái bên Nam truyền có một cái quyển gọi là Bát Sát Bồ Đi Sách Tao Quách Thú mình tạm dịch là Bồ Tát Dị Truyện à Đá Sát Bồ Đá Sát Bồ Đi Sách Quách Thú có nghĩa là chuyện kể về 10 cái vị Phật tương lai Bodhisatta là Bồ Tát nhưng mà ở đây mình phải dịch vậy là, là chuyện nghĩa là Bồ Tát dị truyện hoặc là 10 cái vị Phật tương lai sắp sắp thành nè Đấy. thì cái quyển nó cũng được bắt đầu bằng cái chữ em em quan mê xuất tăng đó là một trường hợp mà tôi thấy hơi sốc này hơi sốc là bởi vì thì rõ ràng rằng cái quyển đó được ra đời sau cái kỳ cái tập 1 có nghĩa là chỉ có kỳ cái, cái tập 1 thì mới có cái vụ mà ê văn mai xuất tăng là do chính ngài nghe anh An ngày nghe và ngày trùng thuật lại trong cái kỳ triệu tập lần một như vậy tôi nghe hoặc là tôi đã được nghe như vậy nè à, sau cái kỳ cái tập 1 thì không thể có không thể nào có một người nào mà đủ cái thẩm quyền mà mà nhắc lại cái câu đó trước quyển sách của mình hết không? ấy vậy mà hôm nay chúng ta cứ lật ra chúng ta thấy tầm lâm ở đâu cũng như thị ngã văn À, nhất thời Phật tại xã hội quốc thành ở đâu cũng là e quan mê số tăng e đâu cũng là e quan mắt gia số tăng đầy ra hết à, đầy ra hết phải cẩn thận cái đó rồi sau khi ngài dạy cẩn thận hãy cẩn thận khi mà tiếp nhận thông tin thì ngài mới đúc kết tới đây này ngài đúc kết tới đây không có vội tin thì mình phải làm sao mình phải xét coi cái điều đó cái điều mà mình được nghe đó cái lời dạy đó, đó nó là tốt hay xấu, à ngài thấy cái điều cái lời dạy đó nó có nó dạy cho mình làm cái điều điều có phải là điều bất thiện hay không điều bất thiện là cái điều mà tối thiểu ở đây là cái đám này là cái đám mù tịch không biết gì hết cho nên là ngài nói ngày ngày ngày chỉ đưa ra hai cái cái cái cái cơ sở đơn giản nhất cái điều bất thiện là cái gì điều bất thiện là cái điều mà các bậc hiền trí ở đời đó người ta không có đồng tình mà có thể điểm này chỗ này có người đồng ý nhưng mà chỗ kia không đồng ý cái đó chưa được mà cái điều điều điều xấu là gì cái điều xấu là cái điều mà tất cả mọi người mỗi thời đại đều nhìn nhận nó là bậy á ví dụ như cái chuyện ăn cắp thì mỗi người mỗi thời đại mỗi địa phương mỗi nơi chốn đều nhìn nhận chuyện ăn cắp là cái chuyện không nên làm mỗi người mỗi thời đại mỗi địa phương không đều nhìn nhận là cái chuyện mình nói dốc mà gạt người ta đó cái chuyện nó không không không có tốt phải bỏ cái chuyện mà nghiện ngập không xa đà đổ đốn là cái chuyện mà mọi người không? mọi địa phương mọi ờ, thời đại người ta đều chê hết đó như là năm giới được xem là cái điều lành là bởi vì mọi người mỗi thời đại mỗi địa phương đều nhìn nhận năm giới à, là chuẩn mực đạo đức căn bản của một con người ừ, đấy. và mỗi người mỗi địa phương mỗi thời đại đều nhìn nhận rằng à, cái chuyện gì mà nó đem lại cái lợi ích cho mình cho người đấy đem lại cái nụ cười cho mình mà cho mình phải có cho người nữa nha à, không di hại cho mình cho người thì cái đó là được xem là điều thiện đấy thí dụ như bạn bè tụ tập ăn nhậu hát karaoke vui vẻ đánh bài quá vui không khiêu vũ khiêu vũ nhậu nhẹt bài bạc ca hát mình bỏ tiền ra mình vui mình đãi người ta người ta cũng vui như vậy đó điều thiện hả chưa chắc là vì sao là bởi vì mình thấy vui nhưng mà sớm làng họ có vui không những bậc hiền trí ở đời họ thấy một cái đám đông mà tụ hợp làm cái chuyện đó họ có khen hay không chưa hết còn nữa cái di họa cái hậu họa của mấy cái việc đó lớn vô cùng ăn nhậu ca hát bài bạc trước mắt rất là vui đúng nhưng mà cái họa mà để lại thì khôn lường khôn lường mà cái việc thiện là cái việc gì việc thiện tối thiểu là phải hai tiêu chuẩn một là tất cả hiền trí trong đời giàu nơi nào lúc nào người ta cũng đồng ý cái điều đó là điều lành đó, thì cái đó mới là lành chứ còn ờ, một địa phương nào đó thì chưa được à, phải là hiền trí ở đời à, không có giới hạn không gian thời gian không có ca không có giới hạn tầng lớp xã hội mà mỗi người đều phải nhìn nhận gì đó đó là cái chuyện đầu tiên à, đó là cái là cái chuyện mà bậc hiền trí ở đời đều tán thán thì đó là điều lầm mà bậc hiền trí ở đời mà hỏi chê là cái đó không được cái thứ hai cái điều lành là cái điều mà đem lại cái niềm vui cái niềm an lạc cho mình cho người và nó không có di hại thì cái đó mình gọi là điều lành còn cái đàn ca hát sướng nhảy nhót ăn nhậu bài bản chích hút cái đó trước mắt nó vui thiệt nhưng mà nó có di quả không có vô vô cùng lớn luôn vô cùng lớn và không hề nhỏ như vậy thì cái điều này không được gọi là điều lành bởi vì cái điều lành là cái điều mà thứ nhất tất cả hiền trí ở đời đều tán thán và thứ hai nó chỉ đem lại niềm vui trước sau như một để lại nước mắt thì cái đó mới gọi là là điều lành không còn cái gì mà mình thấy trước mắt vui tôi vui anh vui bạn bè vui nha. mà cái họa nó để lại mà ngoài kiểm soát thì cái đó không được ừ, cái đó không có kể cho nên ở đây ngày nói một cái, cái, cái điều ác hay điều thiện cái điều thứ nhất là phải nhìn vào cái nhận xét của bậc hiền trí ở đời thứ hai là cái hậu quả mà nó để lại vui hay buồn à, cái điều gì mà mà ngày, ngày mới nói rõ ngày ngày hỏi họ các các ngươi thử nghĩ xem tham nè sân nè si nè không mấy cái bất thiện đó đó khi mà dây vào trong đó coi nó có đem lại cái an lạc cho mình hay không nếu mà mình thấy mình nó đem lại an lạc thì chuyện đầu tiên là mình đã sai rồi không bởi vì mình thấy rằng ba cái đó nó là ba cái mối hại này ba cái nguồn cơn của máu và lệ trong cái cõi dân gian cõi nhân gian đó, nhớ cái đó ừ. cho nên ờ, ngày ngày ở đây ngày không có kêu tên ngài không có nha ngày mà ngày chỉ nhắc đừng có vội tin cái điều gì đó bởi vì bla bla bla bla bla bla, bla. kể ra một số trường hợp và cuối cùng ngày đúc kết chỉ nên tin là bác sau khi xét kỹ à, xem cái điều đó là cái điều thiện hay là bất thiện thì cái điều uh, gọi là cái cái chuyển xét cái này nó có hai trường hợp là ở đây tôi muốn nói chỗ này trước uhm. đam mê cái điều ác nó có hai trường hợp bản thân nó là ác là trường hợp một không mà gọi là dính mắt trong cái thiện à, một cách nông nổi bồng bột thì đó lại cũng là cái điều ác từ ví dụ thở nào đó, mình không có năm giới thở nào mình không có chánh kiến không có chánh tiến thở nào mình không có biết bố thí không biết kham nhẫn không biết từ tâm không mình chỉ sống mình chạy theo cái mình thích không mình chỉ chạy theo cái gì làm cho mình vui thôi không bây giờ mình biết đạo rồi mình bỏ mấy cái đó à, mình không có đánh giá cái đời sống là thông qua cái gì thích cái gì vui mà phải xem cái gì lành cái gì thiện thì làm cái gì bất thiện à, thì tránh đó mới là bước một giờ tới bước hai nè bước hai nè khi mà mình bố thí mình giữ giới mình tu thiền mình học giáo lý đó mình tưởng tốt rồi phải không chưa chắc học giáo lý để cầu cái, cái trí tuệ tiếp tục tu nữa đó là tốt học giáo lý xong mà trở nên kiêu ngạo chảnh chọe coi thường người không học là sai bố thí là tốt nhưng mà tự xét coi mình bố thí có phải là vì cầu danh cầu lợi bố thí điểm nổi tiếng bố thí để cầu quả nhân thiên hay là cầu được giải thoát coi kỹ cái đó lại không nếu mà học đạo ngồi thiền giữ giới bố thí phục vụ cúng dường này mà mình thấy rằng cái động cơ của nó chưa có sạch thì một mình một lần nữa phải làm một cái cuộc tổng thanh lọc tổng vệ sinh ừ, cho nên ở đây bài kinh này sâu lắm thứ nhất là xét coi cái đó là thiện hay bất thiện một chuyện mà chuyện thứ hai đó ngay cả khi mình sống thiện cũng phải tiếp tục xét có cái thiện của mình nó có vấn đề hay không và tiếp tục ừ, tiếp tục cái người tu đúng là luôn luôn à, nhìn lại dưới chân của mình à, luôn luôn cũng đúng là mình phải có định hướng à, phải có khả năng nhìn xa phải biết mục đích của mình đến là gì phải có khả năng nhìn xa nhưng mà cũng đừng quên cái khả năng thứ hai rất là quan trọng đó là khả năng nhìn xuống cái bàn chân của mình coi mình đang đứng ở đâu mình đang đứng ở trên cái cõi đất bất thiện thì đó là không nên nhưng mà bây giờ mình đang sống thiện nè nhưng mình đang sống thiện kiểu gì nè phải nhớ kỹ cái này có hai một là coi mình có có bất thiện hay không hai là phải xét coi mình thiện kiểu gì bởi vì chính trong kinh cũng có nói trong kinh kinh ví dụ con rắn trong trung bộ gọi với bản dịch bản in cũ kêu kinh xà dụ thì có nói thế này cái kiểu học giáo lý nó có nhiều kiểu học lắm học kiểu cái của cái người giữ kho nghĩa là thích chất thiệt là nhiều vô càng nhiều càng tốt rồi cái cách học của người bắt rắn có nghĩa là học để cầu danh cầu lợi học để mà thỏa mãn cái tri thức học để mà đi lý luận khoe mẻ đó là cái kiểu học của người bắt rắn và cuối cùng kiểu học của người cầu giải thoát ừ, hãy nhớ cái đó hãy nhớ cái đó tất cả kiến thức giáo lý tất cả cái hạnh lành mà mình tu tập nó chỉ có được một cái tác dụng là nó đẩy mình đi về phía trước rời xa cái con người cũ cảnh giới cũ để đi về cái phương trời giải thoát thì đó là đúng còn tất cả cái gì giàu công đức hay là kiến thức không thiền định trí tuệ gì đó mà nó chỉ có khả năng giam nhốt mình trở lại cái phương trời tù hãm cũ thì cái đó là sai mà nãy tôi nhắc rồi có một chuyện mình tôi cho là vô cùng quan trọng hãy luôn luôn xem có mình đang bị giam nhốt ở trong cái gì ở à, trong cái mình thích hay là trong cái mình ghét trong cái thế gian hay là trong đạo đừng có nghĩ là đạo là giải thoát chưa chắc đâu học đạo hành đạo mà với cái sự với cái ý thức buồn bỏ đó là giải thoát mà học đạo hành đạo bố thí phục vụ cung kính phải mà bằng một cái ý niệm à, ngã và ngã sở cầu công đức thấy mình là số một thì thua thua tất cả mọi công đức chỉ là cái việc uống thuốc để lành bệnh và mai này nếu mà chứng thánh thì coi như hết bệnh chỉ vậy thôi và trong suốt cái quá trình mà mà mà mà, mà chữa chữa chữa trị đó mình hoàn toàn không có lý do gì để mà khen mình chê người để mà tự kêu tự đắc tự mãn tự tôn tự đại hết bởi vì sao vì tất cả những gì mình học được những gì mình làm được mình hiểu được nó chỉ là những viên thuốc để chữa bệnh thôi nhớ nha không ai đi khoe là mình đang uống thuốc tiểu đường không ai khoe mình đang uống thuốc ung thư hết uống mà nó hết là mừng thấy bà rồi chứ không ai mà chữa lành bệnh xong mà đi ra ngoài đường cái mặt cả hắt cả hắt kêu ngạo vinh vang nó làm có nhớ cái đó nhớ nhưng mà như vậy ở đây mình phải có hai khả năng quan sát một là phải thường xuyên xét coi cái điều đó là điều cái cái lời rao giảng đó uh, nó có hợp lý hay không nó là điều thiện hay là điều bất thiện đã và tự xét xem coi vì đâu mà mình chấp nhận nó vì đâu mà mình phủ bác nó phải cẩn thận coi chừng mình ờ, tin nhận và bác bỏ thường tí dựa trên cái cái phương dựa trên cái động cơ cảm tính nó là kẹt lắm không à, mình tin điều đó chỉ vì điều đó được đám đông chấp nhận mình tin điều đó chỉ vì điều đó được truyền thừa lâu đời mình tin về điều đó được ghi chép trong cái gọi là kinh điển mình tin điều đó chỉ vì cái người nói đó mình nhìn thấy mặt mũi coi được à, mình tin điều đó chỉ vì cái người nói ra đó là cái người mà mình vẫn gọi là sư phụ cẩn thận ra đó phải vô cùng cẩn thận và nhớ ngay trong cái tấm thân sinh học này ăn uống không cẩn thận thì nó đổ bệnh ra mà có thể chết le lưỡi thì nói gì cái đời sống tinh thần đời sống vật chất cái mình ăn uống mình biết cẩn thận thì tại sao cái thức ăn tinh thần mình lại ẩu đến vậy các vị tưởng tượng đi phải không ăn uống mà không màng gì tới cái bệnh cao máu không màng bệnh tiểu đường không màng gì cái cholesterol không màng tim mạch không màng tiêu hóa không màng cái chuyện bài tiết thích là cứ quất không? thì nó bệnh cho chết à, thế là mình muốn khỏe là mình phải ăn uống cẩn thận thì cái đầu của mình cũng vậy cái đầu mình cũng vậy mình muốn an lạc mình muốn có một cái nhận thức đúng đắn để rồi có một cái hành trì đúng đắn thì cái chuyện đầu tiên là hãy cẩn trọng với những gì mình nạp vào uh ừ quả tùng khẩu xuất mà bệnh tùng khẩu nhập là chỗ đó chỗ đó nhớ nha ok tôi mệt rồi hẹn là các vị một kỳ sau mà tôi mong là một quyển như vậy chỉ có 500 trang thôi và mình bỏ hết hai trăm rưỡi trang Pali mình lại chỉ còn lại hai trăm rưỡi và nếu mà chỉ có 750 trang thì tôi tin rằng trước tuổi 55 tôi giảng xong và um, chúng ta hoàn toàn có niềm tin là một ngày nào chúng ta gặp nhau ở Calama đó là gặp nhau trong một cái sự cảm thông hiểu biết và chia sẻ thật là trọn vẹn chứ tôi không muốn bà con đến đó mà cứ ồ ồ cả cả coi như không biết giáo lý gì hết là không được đó là phải vững và tôi thèm thuồng khao khát được, được là nhìn thấy một số đông bà con ở Việt Nam trên đồi và các vị nói rằng tôi đã nghe xong năm quyển Calame và tôi bước về Calama nhưng tôi đang bước về nhà của tôi đó là cái niềm ước lớn nhất của chúng tôi chúc các vị một ngày vui dạ chúng con tri ân sư xa thứ xa thứ xa thứ dạ. dạ à, Nhân và anh Kiên cảm ơn quý vị tham gia buổi học đầu tiên hôm nay. À, thật là vui khi mà mình cầm cuốn Kalama mà hôm nay lần đầu tiên mình dở bài kinh đó ra mình xem phải không quý vị? Và được giảng giải bởi sư. À, nhân và anh Kiên kính chúc quý vị một buổi tối an lành và hẹn gặp lại quý vị trong bài học thứ hai tuần sau. Xin cảm ơn quý vị và xin kính chào quý vị. Chúng con dạ, kính cảm ơn. cả quý sư vâng. và quý tu nữ đã tham gia buổi học hôm nay với chúng con sa thú sa thú sa thú sa thú sa thú yeah. Dạ. xin chào quý vị ừ, chào mọi người dạ, chào anh kiên chào anh nhân chào cả nhà à. dạ xin ờ, chào chú kiên chào chú nhân dạ xin chào các dạ, dạ xin chào anh dạ. kiên Ôi chào anh nhân ạ dạ nhớ vô youtube subscribe nha thank you dạ rồi